tới em tới em mình đâu mình đâu bên này đây à đúng rồi đó rồi tới rồi đây em cảm ơn em dạ khỏi thói nha cảm ơn anh nha <laughs> có tiền vua sữa rồi có tiền vua sữa Sao em hẹn anh ở đây Sông <laughs> có khúc Người có lúc Anh nhìn lại anh xem Dâu anh kìa Tóc nữa Đâu còn sung hùng như một thời được anh Mày đang nào? Giữ mày

khốn nạn dạ. mày thả tao ra dạ. mày chó mày nào vậy mẹ ông đại ca Trời. mày ăn cắp tiền công ty làm đồng nghiệp nữ mang bầu là tao thấy được cái độ khốn nạn của mày rồi chỉ có một điều là tao không ngờ là một thằng tập tạ như mày lại là con chó phản chủ mày Đại ca muốn ăn thịt chó đúng không Mày đưa đây Mày không đủ tuổi giết gì Nguyễn đâu Em Chỉ có em Mới tiến anh một đoạn được thôi Trời muốn diệt gì Nguyễn